Thưa quý vị, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 1 tháng 7 năm 2021, tại khu vực mốc 214 cách đường tuần tra biên giới hướng về phía Campuchia khoảng 40 mét, tổ công tác của phòng phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với đồn biên phòng Tuyên Bình, bộ đội biên phòng Long An phát hiện hai đối tượng đang điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 63S5 3598 và biển kiểm soát 62D1 06456. Tiếp đó vào khoảng 23 giờ 45 phút tại khu vực mốc 215, cách đường tuần tra biên giới khoảng 60 m. Phát hiện đối tượng điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 61U25783. Đến khoảng 4 giờ sáng ngày 2 tháng 7 năm 2021, tại khu vực mốc 216.1, cách đường tuần tra biên giới khoảng 40 m, phát hiện đối tượng điều khiển xe máy biển kiểm soát 62Z60288. Khi phát hiện các đối tượng, tổ công tác yêu cầu dừng lại kiểm tra, Lợi dụng đêm tối, các đối tượng đã bỏ lại tăng vật cùng xe máy và chạy thoát thân. Qua kiểm tra, tổ công tác thu giữ 4.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu các loại cùng 4 xe máy. Hiện vụ việc đang được đồn biên phòng Tuyên Bình tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định. tin liên quan khác, hôm qua Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước phối hợp với cơ quan chức năng liên quan tổ chức đưa 4 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và một tài xế taxi người Việt Nam đi cách ly tập trung, đồng thời tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Trước đó khoảng 21 giờ tối ngày 1 tháng 7, qua tin báo của người dân, công an phường Hưng Chiến phát hiện bốn đối tượng đang di chuyển ở khu vực ấp Sở Nhì, phường Hưng Chiến nên tiến hành tạm giữ và báo cho lực lượng công an thị xã. Tiến hành kiểm soát gần đó, lực lượng chức năng phát hiện thêm chiếc xe 4 chỗ có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tài xế khai nhận tên Trần Phương Toàn, 42 tuổi, ngụ xã Hòa Thuận, huyện Dòng Riềng, tỉnh Kiên Giang, nhận trả thuê số đối tượng trên. Xét nghiệm test nhanh COVID-19 đối với tài xế và 4 đối tượng người Trung Quốc, bước đầu cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với 3 người và tiếp tục lập hồ sơ xử lý một số trường hợp vì chia sẻ trái phép thông tin cá nhân của người khác lên mạng xã hội. Những người này đã chia sẻ thông tin cá nhân của một người phải cách ly theo diện tiếp xúc F1 lên trang Facebook cá nhân. Ba người này đã bị xử phạt vi phạm hành chính, tổng số tiền 30 triệu đồng và hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính diễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 7 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Duộc ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Thoa, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú ở phường 8, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Thanh Phong, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú ở ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Duộc, tỉnh Long An về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó vào lúc 17 giờ ngày 22 tháng 6 năm 2021, ban chuyên án đã triển khai lực lượng bắt quả tang hai đối tượng Thoa và Phong đang bán ma túy cho một đối tượng nghiện trên đường Long Phú thuộc khu phố Long Phú, thị trấn Cần Chuột. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1,2062 gam methamphetamine, 4 điện thoại di động, 2 xe mô tô. Qua quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Cần Chuột khởi tố hai đối tượng trong chuyên án trên về hành vi mua bán trái phép ma túy. của năm quyện thị xã thành phố biên giới gồm Châu Đốc, Tân Châu, An Phú, Tịnh Biên và Tri Tôn. Từ khi dịch bệnh bùng phát, nhất là từ nước bạn Campuchia, An Giang đã thành lập các chốt kiểm soát trên tuyến biên giới nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh ngay từ tuyến đầu biên giới. Và ngần ấy thời gian, các cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang An Giang mà nòng cốt là bộ đội biên phòng đã chưa một lần về nhà, về đơn vị, bám trụ biên giới thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Dù không gian khổ khốc liệt như trong chiến tranh, nhưng trận chiến với dịch bệnh Covid-19 đòi hỏi người lính vừa phải kiên nhẫn, vừa phải quyết liệt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Phát huy tinh thần đó, các cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu biên giới luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và luôn nhận được sự động viên tinh thần từ hậu phương vững chắc của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức cá nhân mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh. Thì trong thời gian vừa qua thì à, được sự quan tâm của tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh, các sở ban ngành, đoàn thể của tỉnh và các cái à, tập thể, cá nhân, doanh nghiệp, các mạnh thường quân cũng hưởng ứng các phong trào rồi à, cả nước tham gia phòng chống dịch. Thì trong đó có sự hỗ trợ về vật chất, động viên về mặt tinh thần à, rất là tốt. Đặc biệt là sự sát cánh của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng đã thường xuyên quan tâm, hỗ trợ, động viên đối với cán bộ chiến sĩ bộ đội tỉnh An Giang. Đó là một cái nguồn động viên rất lớn đối với cán bộ chiến sĩ bộ đội tỉnh trên mặt trận ờ, phòng chống dịch Covid cũng như là thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Thì ờ, đó là những cái đóng góp hỗ trợ động viên rất là kịp thời đã tạo được cái niềm tin từ hậu phương đối với tuyến đầu chống dịch thì à, với cái à, sự hỗ trợ động viên đó thì toàn lực lượng bộ đội biên phòng An Giang cũng đã quyết tâm nêu cao thành trách nhiệm trong thời gian qua đã thực hiện uh, hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid. Đồng hành trong công tác phòng chống dịch Covid-19, Hội Liên hiệp Phụ nữ đã tích cực phát huy vai trò hậu phương vững chắc của mình. Ngoài việc động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ, Hội Liên hiệp Phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở tích cực vận động các nguồn lực để hỗ trợ tuyến đầu biên giới chống dịch. Tính từ đầu năm đến nay, các cấp hội đã vận động trên 1 tỷ 500 triệu đồng, 52.500 khẩu trang y tế, 10.780 khẩu trang giải, trên 16.800 chai dung dịch sát khuẩn và nhu yếu phẩm cần thiết khác. Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm tặng quà tất cả 202 chốt phòng chống dịch tại các xã biên giới – phối hợp đoàn công tác Ban dân vận tỉnh ủy, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Công an tỉnh trao những phần quà, khẩu trang y tế và dung dịch sát khuẩn cho bà con kiều bào Campuchia, thăm hỏi hỗ trợ các chốt phòng chống dịch trên tuyến biên giới. À, với là cái à, tinh thần là mong muốn là chia sẻ động viên tinh thần ờ, kịp thời đối với anh em chiến sĩ động viên để anh em chiến sĩ là an tâm à, thực hiện nhiệm vụ của mình thì với một cái mong muốn là À, trong thời gian sắp tới thì à, à, tất cả hệ thống chính trị, tất cả mọi người dân của mình cùng chung tay tham gia vô là công tác phòng chống dịch của mình bằng những cái hành động cụ thể. Hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh không chỉ góp phần duy trì thành quả phòng chống dịch của tỉnh thời gian qua, mà còn giúp cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu biên giới thực hiện thành công nhiệm vụ kép trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Không cần làm gì quá lớn, đơn giản là sự quan tâm, động viên, chia sẻ, để các cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu biên giới có thêm động lực, an tâm tư tưởng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo sự bình yên và sức khỏe cho nhân dân. Đặc biệt, mỗi người chúng ta tự nâng cao ý thức trách nhiệm của bản thân trong phòng chống dịch COVID-19, chung tay cùng cộng đồng sớm đẩy lùi dịch bệnh. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương hôm qua phối hợp xã đoàn Vĩnh Sương thị xã Tân Châu tổ chức tuyên truyền lưu động phòng chống dịch bệnh COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép các tuyến đường nông thôn, khu dân cư trên địa bàn xã. Buổi tuyên truyền lưu động tập trung vào các nội dung trong thực hiện quy định 5 phải như phải thực hiện theo đúng khuyến cáo 5K và mức xử phạt đối với người không đeo khẩu trang nơi công cộng, phải tiến hành khử khuẩn phương tiện hàng hóa xuất nhập khẩu, người điều khiển phương tiện, phải thông tin đến người thân hiện đang sinh sống ở nước ngoài, tiếp tục ổn định cuộc sống, chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch COVID-19 ở nước sở tại, không qua lại biên giới trái phép, không cho người thân nhập cảnh, lưu trú tại gia đình, chủ động tố giác các đối tượng nhập cảnh trái phép, phải tuyên truyền cho người thân hoặc bạn bè cài đặt sử dụng phần mềm Bluezone trên điện thoại thông minh, phải thực hiện nghiêm các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, người dân cần thực hiện quy định 50 gồm không xuất nhập cảnh trái phép, không tham gia tiếp tay, đưa đón, bao che, môi giới người xuất nhập cảnh trái phép, không tập kết tàn trữ, dần chuyển, mua bán hàng cấm, hàng nhập lậu, không tham gia tiếp tay chứa chấp cờ bạc với mọi hình thức, không tuyên truyền chia sẻ thông tin, nội dung hình ảnh không chính thống liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19. Qua đó, vận động nhân dân nâng cao ý thức tích cực tham gia công tác phòng chống dịch trên địa bàn biên giới, chủ động tố giác tội phạm, góp phần giữ vững tuyến biên giới bình yên.